Rồi, lời nói đầu tiên xin cho lòng phát tài gửi đến lời chào toàn thể tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó, đến với lại mình thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua trên máy. Thường thường anh em mình đi chơi á, sẽ gặp ba loại bầu cua, tài xỉu và sóc đĩa nha anh em. Đó. Ba cái loại anh em thường gặp nó sẽ trên sắp play, trên điện thoại Android đó anh em. Đó. Như ví dụ như trên Samsung, Oppo. Thường thường anh em hay gặp đây những cái chiếc điện thoại xài Android là đây. Đó khi mà anh em mình đi chơi mình sẽ giới thiệu luôn nha đó anh em chơi bất cứ bạn nào cũng được miễn sao á chỉ cần á, chụp hình lại cho mình các bạn game của nó ví dụ đây nè anh em là những cái bạn game này đó mình để sát máy cho đây cho anh em thấy cho dễ đó, đó ok chưa anh em mình chỉ cần chụp lại còn không á khi mà anh em đi chơi đúng không vào trong giáp play nè anh em chỉ cần tải một bản bất kỳ về thôi cũng được game nào cũng được rồi ờ, cứ điện cho mình một á là anh em về xong sòng sới của người ta thì sẽ lấy luật. còn á hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái bản hack ok chưa bạn hết là cài sẵn trong máy của anh em chơi mãi mãi nha đó chơi mãi mãi vừa làm tay cái vừa làm tay con được đó ok rồi bây giờ mình đã có một bạn sẵn đây là các bạn hát ok mình sẽ để cho anh em coi đây bầu cua 2021 để mình thoát lại hết mình vô lại từ đầu đây nha anh em đây khi mà anh em vào trong bầu cua 2021 nó sẽ ra như thế này đó để như thế này em thấy đúng không anh em mình bấm vào chơi rồi đó hiện tại là đang có nhạc mình sẽ tắt cái nhạc nha anh em rồi mình đã tắt cái nhạc để giao lưu với anh em cho dễ hơn đây anh em nhìn đây nè các bạn hát nè hoặc là những cái bạn anh em mà chơi ở ngoài mình sẽ lấy luật đây 5 ih 2.5011 116 656 585 đó chủ yếu anh em chụp cho mình lại cái mã này nè đó ok giờ game nào cũng vậy nó sẽ có một cái dãy mã số nằm một đó là dưới hai ở giữa ba ở trên cùng nha anh em đó nằm đâu cũng được miễn sao có cái dãy mã số và cái loại game cho mình rồi bây giờ nè khi đi chơi đúng không mình đã có để sẵn trên đây một cái tờ giấy để cho anh em biết hơn đó mình quay không có giấu anh em gì hết đó để cho anh em coi thử là nó như thế nào và mình sẽ quay cho anh em thấy là cái độ chuẩn của nó ra sao nha đó bây giờ anh em mình cùng bắt đầu chơi luôn nha cái ván đầu tiên nó sẽ có là cá cua và tôm đúng không cá cua và tôm anh em nhớ cho mình cá cua và tôm bây giờ là mình sẽ bắt đầu á là mình dùng một cái bút của mình mình sẽ ghi lại cái ván này là nó có cái gì để mình nhớ trong cái đầu của mình trước tiên ok chưa bây giờ cái ván này nè là cá cua và tôm rồi mình sẽ úp lại ok chưa mình sẽ bỏ cái ván đầu tiên đi nha bỏ ván đầu tiên rồi đó đóng nè được chưa rồi bắt đầu này cái ván thứ hai nè là gà gà và nai được chưa gà gà và nai bắt đầu từ cái ván này á, là mình sẽ chơi với những anh em nè đây bây giờ là mình sẽ chơi với anh em nè chờ mình hai giây thôi nha anh em ok ván này á là mình sẽ đặt về con bầu cho anh em nha đó riêng ván này mình sẽ đặt về con bầu cho anh em bầu mở nè hai bầu một cá đó anh em thấy không hai bầu một cá đó. rồi bây giờ tiếp theo nè là mình sẽ đặt tiếp là chờ mình một tí thôi 3 tới 5 giây thôi cho mình suy nghĩ cái này nó cũng nhanh thôi chứ không có lâu đâu nha anh em đó cái này tiếp tục mình sẽ đặt về con bầu nha anh em tiếp tục mình sẽ đặt về con bầu tiếp tục mình sẽ đặt về con bầu dễ cho anh em xem nè đó hai bầu một gà hai bầu một gà ok chưa hai bầu một gà bây giờ mình sẽ ấp lại tiếp theo